như cánh chim trời tung bay với gió gọi tên nhau dù có nơi phương xa nào anh vẫn tin rằng tình đôi ta sẽ luôn bền lâu hạnh phúc là ở cạnh nhau suốt kiếp vượt qua bao buồn lo hiểm nguy gian khó trái sáng giàu chỉ cần ta có nhau suốt đời dù là còn cách có xa hay gần núi cao bi lớn sóng sầu thì tình anh đây nguyện mãi yêu sẽ không phụ lòng